Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Thì hôm trước mình có làm một cái video đó là làm buổi chiên giòn Mình cảm thấy ăn rất là ngon Sau cái thành công của cái món đó anh em thì mình mới suy nghĩ ra được một cái món tiếp theo Cũng chiên giòn luôn nhưng mà phải nói là món này nó cực kỳ đặc biệt hơn một chút xíu Là món này ăn rất là bổ luôn đó. Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái món ăn đó chính là phô mai con bồ cười chiên giòn anh em ơi hả? anh em biết phô mai con bồ cười không phô mai mà thường thường mấy cái hộp con bồ cười béo béo mà để cho con nít nó hay ăn đó anh em đó hôm nay tôi sẽ sử dụng hộp phô mai đó để tôi sẽ chiên xù lên đó ăn xem cảm giác nó sẽ như thế nào nha và theo tôi nghĩ thì nó sẽ rất là ngon đó anh em tại vì nó rất là béo nữa Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cho anh em xem Ok anh em thì hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây Có một hộp con bồ cười Đây Anh em để tôi mở ra cho anh em coi nha đây một hộp nó anh em đó những miếng tôm mùi cười phải nói trong rất là ngon luôn một hộp như thế này là 8 miếng anh em ơi đó nghĩ là 8 miếng của mình phải chiên lên và mình đủ ăn rồi đó anh em đó rồi bên đây thì mình cũng là chuẩn bị thêm là hai bịch bột một bịch bột chiên giòn và một bột chiên xù thôi ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đỏ hai bịch bột này ra và bắt đầu mình pha bột để mà mình làm bột để mà mình lăn cái này qua để mà mình chiên lên em ơi Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xé cái bình bột chiên giòn ra trước anh em ơi đó mình đổ ra một cái tô và mình sẽ sử dụng một cái lòng đỏ trứng như thế này để mà mình pha bột nó ngon hơn nha anh em bây giờ mình sẽ đổ luôn cái lòng trứng đỏ này vào bên trong cái hộp bột này đó. cửa này xong rồi wow ok à, bây giờ mình sẽ đổ nước vào và mình à, bắt đầu mình khuấy bột anh em ạ đầu mình à, quậy bột để mình tạo cái hỗn hợp để một tí xíu nữa mình sẽ trộn với con bột cười và mình chiên lên nha anh em bây giờ mình sẽ xé à, bịch bột chiên xù anh em đó cái này phải cần có bột chiên xù nó mới ngon các bạn ơi rồi ok thì mình bột thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi đó con bột cười mình cũng đã có luôn rồi rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bỏ lên cái chảo này mình chiên anh em ơi đó bây giờ mình sẽ lăn con bột cười qua một lần với một thao bột này và một thao bột này xong đó mình sẽ bỏ lên đây mình chiên lên xem à, nó sẽ như thế nào nha các bạn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 anh em nhìn trong video này chắc nhìn nó giống như đậu hũ vậy anh em đó ừ cái màu nó giống màu đậu hũ vậy anh em nó trắng mà nó trắng đục đục đục đục á ok thì bây giờ à, không nói nhiều với anh em nữa và bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi lăn tôi lăn qua hai lớp bột này và tôi sẽ bỏ lên cái bếp tôi chiên luôn đó ok thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi làm cho anh em coi liền luôn cho những cái cục phô mai này nó phải nói là nó rất là dễ bể nên phải rất là cẩn thận anh em ơi nó phải nó nó rất là mềm nó là dễ bể nó dễ vỡ phải nhẹ nhàng nâng niu nó anh em ok bây giờ tôi sẽ lăn qua cái lớp bột này trước tại vì à, cái tô của tôi nó hết chỗ để rồi để nhiều quá thì nó sẽ bể tôi sẽ lăn cho nó thấm bột hết luôn anh em đó và tôi sẽ ô này wow đó nè gạt lên đó tôi sẽ có được những cục phô mai như thế này nè luôn đó sẽ nó sẽ ra những cục phô mai như thế này nè rồi rất là hấp dẫn luôn quá đã rồi tôi sẽ bỏ qua cái dĩa bên đây nha anh em một tí xíu nữa tôi sẽ làm xong hết mấy cái đống này á thì tôi sẽ chiên một lần luôn ok xong rồi à, các bạn ơi đó tôi được những miếng uh, phô mai như thế này các bạn ơi đó, rất là hấp dẫn nha à, bây giờ tôi bắt đầu tôi sẽ bỏ lên cái chảo này tôi chiên đó, tôi sẽ bật bếp lên dầu nó sôi và bắt đầu tôi sẽ chiên lên cho anh em coi Mày nói là cái món này nó cực kỳ ngon luôn Tôi suy nghĩ vậy thôi chứ tôi không biết ăn ra thiên như thế nào nha đó. Ok, dầu sôi rồi các bạn ơi Đó Rồi bây giờ tôi sẽ bỏ từng cục này vô nha Đó là nó ngon quá Trời ơi, đây wow là cực kỳ đã anh em ơi Ok anh em ơi, thì sau một hòm chiên nó sẽ như thế này anh em, nó thấy gớm luôn rồi anh em ơi Nói là món này không biết là mình nói là nó thành công hay là nó thất bại nên anh em ơi Mình à, không thể nói được tại vì cái này mình chiên nó bị chảy ở bên trong các bạn ơi các bạn hiểu không phô mai á nó gặp dầu nóng quá thì nó sẽ bị chảy bên trong mà chắc tại cái lớp này của mình hồi nãy nó làm mỏng quá nên à, vào bột với anh em nó nó nó nó bị chảy hết rồi nhưng mà không sao thì à, bây giờ mình sẽ ăn thử và mình sẽ nêu cảm giác của mình về cái món này của mình nha rồi ok đây của mình chén tương ớt anh em rồi mình mời tất cả các bạn nha rồi sẽ ăn thử cái miếng này trước đây nè cái miếng này nè sẽ chấm ra đây này nó lạ lạ anh em ơi nó nó béo thì nó béo thiệt nhưng mà nó có mùi mặn mặn chua chua cay cay nữa cay cay của tương ớt các bạn ừ, rất là ngon ok mình sẽ chấm thêm wow. Ừ, rất là ngon đó bạn ơi ừ, có chả phô mai nè các bạn khá là ngon nói chung là món này cũng được chứ không phải là ngon xuất sắc các bạn ừ. Ừ. Ừ. ngon không được tiếp miếng khác các bạn Mm. lắm các bạn ơi khá là béo và bên trong nó vẫn còn nguyên các bạn nói chung là món này cũng được ngon ngon thì có ngon thiệt mà nó chiên nó hơi cực xíu uhm. sẽ tiếp tục ăn thêm một miếng nữa nha các bạn và mình hy vọng là các bạn sẽ thích video này của mình các bạn hãy đăng ký và nhấn like để ủng hộ cho mình à, và ủng hộ cho mình và những cái video của mình sắp tới nha các bạn cảm ơn tất các bạn rất nhiều và nếu như các bạn có ý tưởng hoặc ý kiến gì một cái ý tưởng mới lạ gì á thì các bạn hãy comment ở phía dưới và mình xem nếu được thì mình sẽ ok mình sẽ làm cho các bạn xem mình hứa là như vậy nha ok thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình ăn các bạn ơi sẽ thử một miếng miếng này nó chả hết phô mai à. nó còn bọt không hả các bạn món này cái vị nó cũng khá là lạ các bạn ơi rất là lạ ok chắc mình sẽ dừng clip ở đây mình hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách ấn like và đăng ký kênh nha các bạn hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo